Sẽ như thế nào nếu một người lần đầu tiên chơi PUBG Mobile mà chơi PUBG Mobile? thì có khách đoái gì những cái người mà tại cái game này về lần đầu và chơi đâu nhưng vì vậy nên mình sẽ làm một cái thử thách đó chính là giết được 10 người <laughs> được rồi lần đầu tiên thì đây là con game lần đầu tiên mình chơi vậy nên mình chưa có chỉnh đồ nhạy gì hết mình chỉ mới vào lướt qua cái setting và mình chỉnh đồ họa nó cao cao lên một chút xíu cho nó vui thôi chứ thật ra mình còn chưa chỉnh gì hết ở trong cái tựa game này được rồi mình nghe thấy tiếng chân của các đồng đội à quên mình chơi solo thì làm gì có đồng đội có vẻ như nó lanh lắm chắc là mình phải vào mình setting lại chỉnh về very high hoặc là <laughs> alo chỉnh về very low hoặc là chế độ medium thôi dường như con game này khá nặng so với con card màn hình của mình hoặc là do mình quay mặt game này khá nặng đây rồi cuối cùng mình cũng vào vẫn khá là mượt và để giúp cho game mượt hơn nó đã bị giật rồi các bạn ạ à. và để giúp cho game mượt hơn thì mình cần phải chỉnh lại cái đồ họa đây là lần đầu tiên mình chơi con game này vậy nên sẽ nó rất là cùi và mình sẽ nhảy ở lần đầu tiên mình chơi nên thử thách giết 10 người khá là khó nha mọi người nope mặc dù có tận 100 người nhưng với cái kỹ năng sấy mà bay lên trời mình còn chưa chỉnh độ nhạy các kiểu yeah. thấy mình rồi các bạn ơi Đã chứa luôn được cái súng nước gì ở nhảy xuống nhớt máu rồi không biết giết được người không ui rồi dụ mình nè à. đừng quay mặt đi sai thì cứ Ôi, chết tôi rồi dậy dậy dậy đi ông cháu ơi ôi bạn ơi bạn sức đề kháng kém là do anh ơi bạn là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ à. vui ghê giờ thử cái map này coi nó có thay đổi được cái tình hình thế giới hay cái gì sáu mươi người ơi chắc chắn cũng phải bắn được một thằng chứ hả giờ thử thách là bắn chết được một thằng đó xoay vô đây gitu ya agak bersendet yang bunuh agak mutan bánh Yeah. Yeah. Oh. Đỉnh cấp đấy.